I dâng lên mẹ ngày tháng năm mẹ ơi hôm nay là ngày thứ ba con không có mẹ đã ba ngày mẹ bỏ con mà đi xa trước khi mất với chút sức lực còn lại mẹ đã nắm chặt tay con như cố níu giữ lấy bàn tay yếu ớt của con cánh tay mẹ dang rộng như muốn chở che cho cuộc đời của con trong những giây phút cuối cùng. Con đã khóc đến khàn cả tiếng, chỉ để kêu lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ hãy sống với con. Đừng bỏ con mẹ ơi. Con đã ôm lấy mẹ. Hôn lên gương mặt đang lạnh dần của mẹ con muốn mẹ được sống lại từ hơi ấm của thân con truyền cho mẹ hơi thở của con để trái tim mẹ đập trở lại đôi tay đang lạnh giá của mẹ sẽ trở nên ấm áp dịu hiền như mỗi ngày mẹ vẫn thường ôm con vào lòng để cho con có được giấc ngủ bình yên trong vòng tay của mẹ con muốn mẹ được sống mãi bên con nhưng hình như mẹ chẳng nghe con nói Mẹ nhắm mắt và đang ngủ hả mẹ Thôi Con sẽ không khóc và la hết nữa Con sẽ giữ im lặng cho mẹ có được giấc ngủ bình yên Vì hơn tuần qua mẹ đã thức suốt đêm Vì cơn đau đang hành hạ mẹ Vì thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư Ngủ đi mẹ hôm nay Con sẽ ngồi đây suốt đêm để bà cho mẹ ngủ Mẹ nhé Con gái cưng của mẹ đang kể cạnh bên mẹ đây Ngày, tháng, năm Mẹ kính yêu của con Tối nay Con đã khóc thật nhiều khi nhìn tấm hình trên bàn thờ bình dị đôi mắt chứa đầy sự yêu thương chúng con mẹ đã tạo tần nuôi hai chị em con khôn lớn vì ba đã mất khi chúng con còn quá nhỏ mẹ ơi con út mấy ngày qua ngoan lắm không phải bị chị hai giày la nó đang ngủ trên giường của mẹ nằm đúng chỗ của mẹ tay ôm lấy gối mà cứ ngỡ mẹ đang kể cận với chúng con con hứa với mẹ là con sẽ hy sinh cả cuộc đời con để bao bọc che chở em nuôi nấng cho em ăn học đến nơi đến chốn như ước mơ to lớn của mẹ thường nói cho chúng con nghe con xin hứa nhưng mẹ ơi bây giờ con phải làm gì hả mẹ khi hai bàn tay nhỏ bé con chưa đủ mái tóc của em nữa hả mẹ con có thể làm sao để đứng vững trên cuộc đời này hả mẹ sao mẹ không sống với chúng con khi con đủ lớn đủ sức nuôi nấng và dạy bảo em con nên người ngày tháng năm mẹ ơi hôm nay con định sang nhà chú tư bán hủ tiếu ở đầu hẻm để xin chú cho con một việc làm để có tiền cho hai chị em sinh sống Con út đã nghỉ học đến ngày mưa 10 rồi mẹ ạ à. Trước khi đi, con đến bàn thờ đốt nhang cho mẹ Mẹ đã nhìn con với ánh mắt tràn đầy yêu thương Và con nghe tiếng mẹ bảo Con heo đất Con heo đất Con chợt nhớ Ngày xưa mẹ đã mua một con heo đất dán lên đó Mẹ bảo mẹ sẽ bỏ vào đây ước mơ của mẹ Và khi con lớn lên hoặc khi mẹ không còn nữa Con sẽ mở ra vì đó là tương lai của các con Lúc đó con đã hỏi mẹ Thế mẹ không có con heo đất cho mẹ sao? Mẹ cười và ôm con vào lòng Khi nào các con có gì cho mẹ Hãy bỏ vào trái tim của mẹ đây những điếu mười hoặc tất cả những gì các con muốn dành cho mẹ mẹ chỉ cần các con ngoan và học thật giỏi để sau này tự lập thân con vội chạy vào ôm con heo đất ra đặt lên bàn thờ mẹ thưa mẹ đây là kỹ vật mà con muốn giữ suốt đời vì nó đã chứa đựng ước mơ của mẹ trong từng ấy năm tháng nơi chúng con khôn lớn mẹ muốn con mở ra con sẽ làm theo lời mẹ con yêu đất được mở ra nhưng con chẳng thấy tiền đâu mà thay vào đó là từng sắp hóa đơn đóng phí bảo hiểm nhân thọ được mẹ cất giữ cẩn thận trong con heo đất con đã bật khóc khi đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nên con đã có thể thay thế mẹ dạy dỗ nuôi nấng em con được ngoan như lời mẹ dặn nhân tiện con cũng báo cho mẹ một tin vui con đã theo học lớp ngoại ngữ ban đêm các con ngàn lần cảm ơn mẹ vì tình yêu của mẹ trong con heo đất ngày ấy bây giờ Con mới hiểu câu nói của mẹ Lúc chào đời trẻ con thường khóc Trong khi chung quanh ai cũng cười sung sướng Vậy con phải sống làm sao Đến khi xuôi tay nhắm mắt con có thể mỉm cười Mãn nguyện trong tiếng khóc thương tiếc của mọi người Vâng, mẹ đã có nụ cười mãn nguyện từ giá cuộc sống để đi về cõi vĩnh hằng trong sự tiếc của mọi người vì mẹ biết rằng ước mơ của mẹ đã thành hiện thực con heo đất bây giờ với con không còn là bằng vật bằng đất vô tri vô giác nó đã trở thành đối tượng của lòng thương yêu nó đang sống và đang lớn lên từng ngày với chúng con con heo đất đã chứa đựng tất cả tình yêu thương mênh mông biển trời của mẹ dành cho chúng con nó chứa đựng cả những ước mơ của mẹ con sẽ làm theo lời mẹ Mua con heo đất ngay từ những đồng tiền đầu tiên mà con kiếm được Con sẽ dành chọn tình yêu thương cho em mút Cho những người thân yêu nhất của con trong con heo đất Con sẽ nuôi chúng bằng những hóa đơn bảo hiểm Vì đó là cách thể hiện tình yêu thương của mình Và con tin chắc rằng với sự lo lắng, chu toàn của mẹ con và em sẽ được học hành đến nơi đến chốn và mẹ ơi ước mơ của mẹ sẽ thành hiện thực và tình yêu của mẹ sẽ mãi mãi cùng chúng con trong cuộc sống chúng con yêu mẹ và dâng lên mẹ ngàn lời cảm ơn các con mãi mãi biết ơn mẹ